nhưng đến một ngày anh đã nhìn thấy em đi bên một ai ôm hôn nắm say anh cũng rất đau lòng nước nước mang vào trong rồi bước đi thật nhanh cùng những nỗi buồn và